và trận Benfica cúp C1 rồi là tối nay mình nhận định cho tất cả anh em đã được 4 trận rồi thì tối hôm nay anh em vô kèo rất là nhiều thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải cúp C1 ngày chính nha anh em đó là trước trận giữa Tottenham và AC Milan thì lượt đi trên sân nhà của AC Milan thì AC Milan đã ăn Tottenham với cái tỷ số là 1-0 rồi bây giờ là lượt về lượt về trên sân nhà của Tottenham thì anh em cũng thấy hiện tại à, cái đội hình dự kiến của hai đội bên phía Tottenham chơi sơ đồ 3421 thì hàng công cao nhất là Harry Kane và Son Heung-min nha anh em bên phía À, à AC Milan thì chơi vẫn với sơ đồ 3421 hàng cao cao nhất là Riru. Thì mình cho anh em xem thành tích gần nhất của hai đội và các bảng xếp hạng trên ngoại hạng Anh và Serie A của hai đội luôn nha. Thì Tottenham trong cái chuỗi 10 trận gần nhất thì Tottenham mới thắng được có 5 trận và để thua 5 trận còn trong khi đó AC Milan có một cái chuỗi phong độ trước đó là rất là thất bại nha anh em 4 thua 4 trận liền à, chỉ mới lấy phong độ là gần những cái trận này gần đây nhất thôi là thắng lại 4 trận liền mà để thua một trận trước Valentina với cái tỷ số là 2-1 trên đấu trường Syria thì mình cho anh em xem một cái phong độ và cái bảng xếp hạng của thằng à, AC Milan trên bảng xếp hạng của Syria nha hiện tại AC Milan trên đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Serie A và có 47 điểm sau 25 vòng đấu. Thì cái mùa giải này à, AC Milan chỉ cần lượt vươn lên vị trí top 4 để có một cái cơ hội à, năm sau để đá được cúp C1 thôi anh em. Đây, anh em thấy AC Milan đang có 47 điểm và bằng điểm vị trí thứ tư của AS Roma là bằng điểm nha anh em thì AC Milan đang có cái phong độ là có thể lấy được cái vị trí top 4 để năm sau vào à, đá C1 nha mình theo đó thì mình sẽ vào cái uh, bảng xếp hạng của thằng uh, Tottenham nha. Tottenham hiện tại đang đứng ở vị trí trên bảng xếp hạng, vị trí thứ mấy trên bảng xếp hạng uh, ngoại hạng Anh. Thì anh em cũng thấy Tottenham đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đây anh em cũng thấy và có 45 điểm sau 26 vòng đấu thì uh, Tottenham đang cách thằng Liverpool với 5 3 điểm. Thì có thể là Tottenham đang giữ chắc cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của mình rồi. thì anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Tottenham đang rất tốt trên đấu trường ngoại hạng Anh nha thì mình sẽ đi vào à, cái phần à, mình sẽ đi vào cái phần lịch sử đối đầu của hai đội nha anh em thì với trận à, lượt đi trên sân nhà của AC Milan thì Tottenham đã thua với cái tỷ số là 1-0 rồi thì trước đó Tottenham cũng đã có thắng thì mình sẽ cho anh em xem cái thành tích mà thằng Tottenham chơi trên sân nhà nha thì Tottenham anh em thấy ba trận chơi trên sân nhà đều toàn thắng với cái tỷ số cách biệt từ 1-0 đến 2-0 thì thắng ờ, luôn ờ, Man City nè anh em West Ham và Chelsea thì Tottenham là ờ, chơi trên sân nhà hầu như là bất bại nha mình sẽ đi thẳng vào cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là cái trận này á là Tottenham chấp 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã kèo tài được nha đại 2.5 và anh em có thể vào cái mã đội chủ nhà chấp 0,5 được tại sao mình cho anh em cầm cái cả mã đội chủ nhà chấp 0,5 thì anh em thấy trên thành tích chơi trên sân nhà của thằng Tottenham là động tiền những ông lớn không nha mà Tottenham chỉ toàn thắng chưa để thua một trận nào nha thì anh em có thể nằm đội chủ nhà chấp với mã kèo 0.5 được nha thì mình sẽ vào cái phần lịch sử lượt đi của Tottenham và AC Milan thì trận này AC Milan chấp với mã kèo là 0,25 nhưng mà trận này nhà cái đưa kèo ra là Tottenham chấp với mã kèo là 0.5 thì nhà cái đang đánh giá là thằng Tottenham là rất cao trận này Tottenham sẽ thắng nha thắng với cái cách biệt là phải từ một bàn đến hai bàn để Tottenham có thể tiến sâu vào vòng trong nữa nha anh em thì còn mã kèo góc kèo góc thì trận trước hai thằng này đá ra tới 11 quả góc và góc nghiêng về Tottenham rất là nhiều anh em có thể vào cái mã kèo là tài góc hoặc là Tottenham chấp góc được nha thì đó là phần nhận định của mình gửi đến tất cả anh em thì cái gì trận Tottenham và AC Milan thì mình cho tất cả anh em nằm tài và nằm đội chủ nhà chấp với mã kèo là 0,5 thì anh em cũng thấy cái thành tích của đội chủ nhà là